Hello, xin chào tất cả các anh em yêu âm thanh à, Các bác có thể nhìn thấy đây là cái à, đài à, Sony CFS 715S à, Tôi à, đang cho các bác đặt trên bàn đây Nó có cái cặp loa khá là khá là hay Và cái loa này cũng rất là nổi tiếng rồi à, cái đài này bản thân cái cả cái đài này nó cũng nổi tiếng và cái loa này cũng rất là nổi tiếng và hôm nay tôi sẽ cho các bác xem một cái sự so sánh giữa cái cặp loa này và cái cặp loa Sony nỉ phễu của chúng ta thì uh, do là cái à, đài này ấy, thì uh, cái cái cái bộ phận tăng âm của nó ấy, nó bị uh, một bên một bên loa nó bị uh, sột soạt một chút tôi chưa có thời gian tôi sửa cho nên là tôi cho các bác nghe chạy qua cái âm ly tức là tôi sẽ cho các bác cái sự so sánh của nó giữa cặp loa Sony 715S này CFS 715 với lại cái um, Sony thì phễu kia qua cái uh, âm ly mà các bác đang thấy đây thì tôi sẽ cho các bác xem rõ hơn rồi bây giờ xin mời các bác nhé Ok và để tránh cái việc bản quyền thì uh, tiếp tục tôi uh, sẽ chơi một số đoạn nhạc của cái đàn ở kia và tất nhiên là đầu tiên chúng ta sẽ nghe cái cặp loa Sony nỉ phễu trước nhá rồi tí tôi sẽ cho các bác nghe cái uh, Sony 715S uh, sau rồi chúng ta bắt đầu giờ tôi sẽ à, cho xuống cái loa bên dưới loa Sony FS715 Ok các bác đang thưởng thức cái âm thanh của cái loa Sony 715 bên dưới này Música đây là mức bát tôi để ở ờ, mức không này Đấy. còn chép thì ờ, để ở mức ờ, số 10 số mắc Rồi, ok à, thì cái, qua cái clip này thì à, các bác cũng đã rõ âm thanh giữa hai cái cặp loa khá là nổi tiếng này thì uh, tôi so sánh như vậy để cho các bác uh, có cái nhìn uh, gọi là trải nghiệm âm thanh thôi chứ thực ra là tôi nghĩ là cái nào nó cũng có ưu, điểm, ưu, ưu nhược điểm của nó à, do trình độ đàn nó còn hơi gà cho nên là một số chỗ linh ta linh tinh một chút mong các bác thông cảm à, tại vì gần đây YouTube nó có cái chương trình nó khắc nghiệt với cái chế độ bản quyền quá thực ra thì cũng có cái um, nhạc miễn phí để cho cho cho cho cho chúng ta sử dụng nhưng mà tôi cũng không thích cái nhạc đó tại vì nhạc đó nó không mang đậm chất bolero bolero thì nó rất thích hợp với cái loa của chúng ta hơn cho nên là tôi không không không chọn cái nhạc miễn phí ở thư viện YouTube cho nên là phải tự chơi như vậy cho nó độc đáo hơn hy vọng ông YouTube ông không bắt bản quyền mình nữa tại vì những cái bài hát tôi vừa chơi cho các bác đó là những cái bài hát mà tôi tự nghĩ ra ngay tức thời luôn chẳng tôi chẳng tập ở đâu cả xin chào mọi người nhé có lẽ video clip này đây là hết, À, hy vọng các bác có cái trải nghiệm à, giữa hai cái cặp loa này trải nghiệm âm thanh à, lẽ ra là nếu mà được so được được sử dụng với cái um, cục đài ấy, thì nó cũng khá là ok nhưng mà cục đài thì lại tải cái này lại khá là khá là khó cho nên là tôi phải dùng âm ly của Sony để à, cho khách quan hơn so sánh hai cặp loa cho các bác có nhìn khách quan hơn Nói vâng, xin chào mọi người hẹn mọi người ở trong những cái clip tiếp theo